ghế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày quê hương là đường đi học con về dập bướm vàng bay Em đêm khuya.